Ôi ngoan thế nhỉ Hùng ơi Dạ Ôi yêu thế nhỉ Bin ơi Dạ Ôi yêu quá cơ Hùng ơi dạ. Ôi yêu nhắm cơ Bin ơi Dạ Ôi yêu chó cơ Hùng ơi Không dạ. chưa à Hùng ơi Dạ Ôi yêu thế cơ nhỉ